SMX Audio xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi thanh toàn quốc. Hôm nay SMX Audio lại hân hạnh được về một sản phẩm mới mang thương hiệu TD Acoustic với mã số là T8 Optical Air Reverb 2019. Một dòng sản phẩm mới được SMX Audio phân phối có chất âm vượt trội đem lại cho anh em một cái sự trải nghiệm mới về lĩnh vực KTV tại Việt Nam. Một sản phẩm có đa năng có thể dùng tại à, phòng hát karaoke gia đình hoặc là phòng hát karaoke kinh doanh chuyên nghiệp và tiện dụng hơn nữa nó có thể là trải nghiệm uh, tại các buổi show uh, đó là các buổi show có thể làm sự kiện như một cái mixer chuyên nghiệp uh, với các cái tính năng nổi trội như là reverb cổng quang và các cái phân cấp hóa ở các nút chiết áp lưng tiếng và có phần feedback chống hú riêng biệt ở ngoài thì hôm nay em sẽ làm một video ngắn để giới thiệu trước mắt là giới thiệu cái thứ hai là sẽ hướng dẫn uh, các bác uh, cách hiệu chỉnh làm sao để có chất âm hay nhất vượt trội nhất và cách đầu lối và các tính năng được sau vang vâng và em xin phép được làm mới lại một video một lần nữa là bây giờ em sẽ test một vài đoạn nhạc để anh em có thêm sự trải nghiệm về sản phẩm này trước hết là tiếng nhạc và sau đó tiếng mic và cái phần thứ ba em sẽ hướng dẫn anh em cách hiệu chỉnh phần thứ tư là sẽ hướng dẫn cách đầu lối vâng và xin mời anh em cùng trải nghiệm sản phẩm bác có thể là trải nghiệm cái chất âm của sản phẩm vang cơ TD Acoustic T8 Optical and Reverb và đánh giá qua về sản phẩm này vừa cái đường nhạc thì uh, sản phẩm này có cho ra một cái chất âm rất là sáng và tiếng bass rất là uy lực Đấy, và cái tín hiệu đầu vào của nó ấy, thì, thì sẽ được phân cấp Đấy, lọc âm nó sẽ cho ra cái chất âm rất là sáng và rất là mạnh mẽ nó rất là sáng và mạnh mẽ anh em có thể trải nghiệm qua cái phút giây ờ, chúng ta vừa test và vâng và cái phần à, hiệu chỉnh của cái phần music này thì cũng như các vang cơ khác thì uh, em sẽ để em sẽ để uh, bass hướng 1 giờ này uh, cái min này cái chung ấy sẽ hướng tầm khoảng 11 giờ đấy giữa 10 giờ và 11 giờ cái hướng cái chép này cái chép này ấy, thì bản thân cái sản phẩm này nó rất là sáng tiếng biết dẫu biết là sẽ phụ thuộc vào loa và cục đẩy nhưng cái sản phẩm này cho cái đầu ra của chất âm rất là sáng tiếng à, khi em hiệu chỉnh thì em sẽ để nó ở cái mức 12 giờ chứ không để hướng một giờ như các cái sản phẩm vang khác vâng và bên cạnh đó là sản phẩm uh, bên cạnh đó là cái chức năng ba lăng là cân loa đó ba lăng là cân loa đó là cái phần uh, hiệu chỉnh về cái mục music này và sau đó thì em sẽ giới thiệu tổng quan cho anh em rõ về sản phẩm băng cơ này Ờ, và hai nút chính chỉnh volume to nhỏ của mic và của music đấy mic này của nhạc này đó nó có phần uh, mic music và à, mic ờ, volume và music volume đó là một cái sản phẩm nổi trội vậy lên T8 sẽ có một cái nút reset là bút nút khóa giới hạn cái tần số nó giới hạn cái volume của sản phẩm này và bên cạnh đó là giới hạn volume của mic này sử dụng dạ vâng và bây giờ em sẽ test chất mic của sản phẩm à, qua bộ mic pro không dây để anh em thêm sự trải nghiệm lên một hai một hai năm sáu chín mươi một hai một hai năm sáu chín mươi lên Ờ, ờ, các bạn có thể thấy là cái chất âm của sản phẩm rất là sáng tiếng và ấm tiếng à, Khi chúng ta hiệu chỉnh thêm thì chúng ta sẽ phù hợp hơn với chất giọng của gia đình mình và cái điểm nổi trội của cái sản phẩm uh, Vanker TD Acoustic này ấy, thì là cái mục uh, hệ thống echo là có delay, delay, rebeat và reverb và các cái hiệu năng chỉnh này thường em sẽ để một một và ba nhưng tổng hợp lại cái phần uh, echo này ấy, thì sẽ tạo ra 512 hiệu ứng âm thanh à, khi chúng ta hiệu chỉnh đó thì à, mỗi một các cái lúm volume này chúng ta sẽ có thể hiệu chỉnh là 8 tần số ví dụ là từ không này đó chúng ta chỉnh hết cỡ thì nó sẽ là số 8 đó và tổng chúng ta có thể là hiệu chỉnh ra 512 hiệu ứng âm thanh Vâng và thường em sẽ để là 113 để có thể là khuếch đại cái chất giọng thật của mình hơn Và một điểm nổi trội nữa ờ, dòng sản phẩm này là cái phần excenter excenter lưng kính mic vâng rất là hiệu quả đa năng nó sẽ làm khuếch đại tần số bass và chép lên và hạ giọng hát của mình sẽ ấm và sẽ sẽ đầm tiếng hơn đó và cái phần thứ hai nổi trội hơn thứ hai thứ hai là cái phần feedback này chống hú này để chúng ta có thể là tùy chỉnh tùy chỉnh cái cái khả năng chống hú nó nó sẽ phù hợp với mọi chất giọng của gia đình mình đó khi chúng ta khi chúng ta alo lên lên một hai alo một hai nhả ra một hai năm sáu chín mươi khi chúng ta nhả ra ấy, thì ờ, chúng ta có thể cảm nhận thấy cái chất âm sẽ sáng tiếng hơn và bay tiếng hơn nhưng ờ, khi chúng ta bấm vào ấy, thì chúng ta sẽ cảm thấy cái chất giọng của mình quyện hơn và tiếng sẽ được ờ, luyện láy hơn vâng và một cái tính năng như thế sẽ làm sản phẩm có thêm sức năng đó nó có thêm sự đa năng để có thể là tùy chỉnh Ờ, với ờ, mọi giọng hát của quý vị và các bạn ờ, và giới thiệu tổng quan lại đó là cái phần mic em vừa nói chuyện là, là giới thiệu phần mic cho anh em và giới thiệu tổng quan lại và các cái hiệu chỉnh cho anh em có thể sử dụng đó là cái phần mic đó em sẽ để cái mic center này em sẽ bấm vào có thể là nâng giọng mic mình lên phần bass trung chép là cái phần hệ thống của mic ấy, thì chúng ta sẽ để hướng 1 giờ 11 giờ và 1 giờ để có thể là phù hợp với mọi chất giọng của gia đình mình và cái tần số đây tần số từ 140Hz đến 3,5K thì chúng ta sẽ để ở cái mức ờ, giữa 1K và 2K để có một cái chất giọng bay hơn và bên cạnh đó là cái phần ba lăng là cân loa đó cân loa trái cân loa phải ở cái phần uh, music cái quai vâng và tiếp theo ở hàng dưới thì chúng ta có thể thấy là uh, cái phần effect music là cái phần cắt effect khi chúng ta muốn biểu à, khi chúng ta muốn phát biểu đó khi ví, ví dụ em uh, trải nghiệm luôn này lên một một hai lên một một hai và bây giờ em sẽ bấm vào một một hai lên một hai kính thưa một hai năm sáu bảy chín mười lên một hai lên đó chính cái chức năng này sẽ đem đem đến cho cái vang cơ TDT Acoustic này có thêm sự tiện dụng và có thể làm uh, thích hợp vào cái sâu hoặc là các cái chương trình đám cưới để thay thế một cái mixer chuyên nghiệp đó và cái phần uh, effect EQ chúng ta sẽ lưu ý là sẽ phù hợp với chất giọng của mình thì chúng ta sẽ hiệu chỉnh uh, cái đoạn đuôi của khi mình alo xong là chúng ta sẽ hiệu chỉnh theo cái giọng hát của mình và thường thì em sẽ đi uh, ờ, bass ở hướng 11 giờ chung là hướng ờ, tầm khoảng 12 giờ chép thì nó cũng tí tách nó ờ, hướng ờ, giữa 12 giờ 1 giờ và ở cái phần effect này thì nó cũng có ba lăng để cân loa đó vẫn có cả ba lăng để cân loa thì cái này, cái này hai cái ba lăng này chúng ta sẽ để ở mức giữa để có thể là cân hai vế loa một cách đều và bên cạnh đó là cái phần feedback chống hú feedback chống hú như em đã giới thiệu ở trên feedback chống lũ này sẽ cho ra hai cái hiệu chỉnh để chúng ta phù hợp với chất giọng của mình đó là nhả ra thì giọng sẽ bay sẽ bay tiếng khi chúng ta tích hợp cái chức năng này và bấm vào thì ờ, sẽ cho một cái chất giọng rất là quyện và tiếng rất là luyến lấy đó à, thì uh, tất cả cái phần hiệu chỉnh này thì em đã hướng dẫn qua cho anh em và anh em có thể là trải nghiệm cái sản phẩm này với một cái hiệu chỉnh uh, như mong muốn của anh em đó và khi em setup cho sản phẩm này và gửi đến tay người tiêu dùng thì uh, bọn em sẽ setup nó phù hợp chất với cái bộ dàn karaoke gia đình mình bằng những cái câu hỏi nhà anh đã dùng loa gì nhà anh dùng cục đẩy gì và bộ dàn của anh đã có gì và phòng của anh bao nhiêu vuông thì gần như gần như uh, setup sẽ được tầm khoảng 7 80 phần trăm thế có nghĩa là anh em về anh em chỉ chỉnh tầm khoảng 10 đến 20 phần trăm thôi đấy là tùy cái giọng hát của anh em mình thôi đó à, và bây giờ em à, sẽ hướng dẫn anh em uh, cái chi tiết đường sau của sản phẩm để anh em có thể thêm sự trải nghiệm dạ vâng đây trên đây là một cái à, hình ảnh là đường sau của sản phẩm đó là khi à, chúng ta có thể nhìn tổng quan sản phẩm đó là đây là cái mục dây nguồn đó, dây nguồn để anh em có đầu lối ở dưới là cầu trì bảo vệ bên bên cạnh là công tắc đó công tắc và à, cái phần tiếp theo là cái phần à, tính năng rất hiện đại là cái tính năng kết nối cổng quang kết nối cổng quang thì có thể là anh em à, cho một trăm nó sạch hơn khi kết nối với cổng quang thì à, đây là cái nút nó chuyển giữa cổng quang và cái đường AUX Đấy, khi chúng ta dí vào thì sẽ trải nghiệm sản phẩm ở cổng quang đó khi chúng ta nhả ra thì sẽ trải nghiệm sản phẩm cái chất đầu vào tí đậu đầu vào của sản phẩm là đường AUX 1, AUX 2 đó là một cái uh, lưu ý nhỏ để anh em có thể uh, trải nghiệm sản phẩm uh, và uh, tín hiệu đầu vào của sản phẩm đã được mạ vàng tránh tình trạng mau ve lẹt sẹt đó các anh em có thể là nhìn thấy rõ đó, em sẽ quay chi tiết hơn cho anh em xem nó sẽ được mạ vàng mạ vàng tránh tình trạng mau ve lẹt sẹt và, vâng, và em lại làm mới một video khác À, vâng và cái đường ra của nó rất là đa năng rất là tiện lợi khi chúng ta sẽ có 6 đường ra 6 đường ra tương ứng à, bốn đường ra cho đường nhạc đó đó là cái đường ra net drive này và sua này nó là sua nó có thể là hiệu chỉnh hai đôi loa đó hai đôi loa đấy volume to nhỏ volume to nhỏ của sản phẩm đường volume to nhỏ cái đường ra của nó ấy. muốn to ra to vào Ờ, chúng ta có thể hiệu chỉnh nhưng mà thường thì em sẽ để kịch volume để chúng ta có thể hiệu chỉnh ở trên mặt vang và bên cạnh đó là phần center center là đừng lấy ờ, lấy lời Đấy, chúng ta cứ để ở max volume chúng ta có thể kết nối thêm một đô la nữa làm lời ở giữa vào cái phần uh, nổi trội là cái phần súp này thì sẽ có thêm một tính năng là tính năng uh, mic Đấy, mic có nghĩa là lời mình alo mình lời mình hát đấy, sẽ có ra được cả đường súp đó là một cái tính năng rất là nổi trội rất là vượt trội của sản phẩm Vanker TD Acoustic T8 Oxygen Envolver này và một sản phẩm rất chất lượng tôi uh, thực sự tôi đánh giá cao sản phẩm này và trên thị trường có rất nhiều cái sản phẩm cùng loại và những cái sản phẩm những sản, những sản phẩm cao cấp nhưng cho đến hiện giờ cho đến hiện giờ uh, chúng tôi phân phối các dòng sản phẩm của SMAC cũng như là TD thì động lại uh, những cái sản phẩm uh, đáng lưu ý nhất chúng ta ờ, tin tưởng nhất ờ, và ờ, cao cấp nhất đó là hai sản phẩm vang cơ TD Acoustic T8 Optical and Reverb và sản phẩm vang cơ S-Max KMD8F hai dòng sản phẩm này rất chất lượng với nhau rất chất lượng và được anh em có thể là trải nghiệm chất âm 10 người thì thì thực sự là cả 10 người đã và đang ủng hộ s Audio vâng và cũng phải nói là nhiều người đánh giá tốt nhưng mà phải phù hợp với cả cái ờ, giá tiền nhưng sản phẩm này à, bọn em có thể đưa ra một cái mức giá là 3 triệu bao ship và tặng kèm một đôi dây cao lông để anh em có thể kết nối à, sản phẩm với các cái cục đẩy cũng như là các cái thiết bị âm thanh gia đình mình vâng <clears throat> và trên đây là video giới thiệu sản phẩm và cơ TD Acoustic T8 Optical MD Vert Vâng và em xin báo giá lại một lần nữa là sản phẩm băng cơ TD Acoustic T8 Optical and Reverse có giá là 3 triệu bao ship và tặng kèm một đôi dây cá lông. Vâng, anh em mua hàng thì hãy để lại số điện thoại cũng như ừ, hoặc liên hệ ờ, với số 0965 56 0083 để biết thêm thông tin chi tiết và đặt hàng sản phẩm. Vâng và khi mua hàng anh em lưu ý anh em ờ, xin lưu ý là sản phẩm vang cơ TD Acoustic này Ờ, sẽ có tem chính hãng của công ty tem chính hãng của công ty đó là hàng chính hãng này và sẽ bảo hành điện tử Đấy, sẽ là tem bảo hành điện tử bên cạnh đó là sẽ có một cái tem bảo hành là tem giấy tránh tình trạng uh, bóc máy, chỉnh sửa và anh em có thể uh, dựa vào đây để đánh giá sản phẩm này đã bị chọc máy hay chưa có gì hay không vâng. và kèm theo kèm theo khi anh em mua hàng thì sẽ có một cái phiếu hành tất cả phiếu hành là sẽ là bảo hành điện tử rồi nhưng mà vẫn có thể là kèm theo phiếu hành và khi có trục trặc gì anh em có thể à, ghi thông tin bảo hành đây à, ghi thông tin vào cái phiếu hành này để à, bên em có thể là quản lý hàng dễ hơn và hỗ trợ anh em bảo hành trong thời gian sớm nhất vâng và xin chào anh em hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh cũng như là xem những video giới thiệu video đánh giá của Smack Audio Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo fun Krishna.